Ừ, à cái này mình xôi lên rồi mình phải ấy à Mình ờ, sàng nó à đúng không? Vâng, sàng nó ra À đấy à? À sàng lên à, mình lấy cái này thì mình sẽ làm kiểu gì để thành cái bánh mà mình ăn đấy cái này không làm được bánh chỉ làm được ngộ à, cơm cơm ờ thì cơm đây thì mình phải đun lên là nên nấu kiểu gì ấy <laughs> hai hai lần qua hai lần xả và à. Ờ, đun như thế thì à. nó sôi lên thì lần thứ hai thì nó chín à. chín là cơm thế à đây lần đầu ấy ạ à, vâng À, Quý cô anh chị và tất cả mọi người nha đã quay trở lại nội dung tiếp theo của Giang Giang xin chúc quý cô, bác anh chị và tất cả mọi người đang xem cái video là có một buổi tối thật vui vẻ hạnh phúc và tràn đầy năng lượng Mỗi khi mà buổi tối mà Giang đi trên đấy thì đi không không được đấy thì uh, do là trời nó mưa ấy là thôi mình xin uh, ăn cơm một bữa tối cùng với à, năm mẹ con một gia đình hôm nay này thì, em mới đang làm cái mền mén này để ăn bữa tối này không tí nữa mình sẽ dùng cái bữa thịt mà Giang mua vào để ăn cơm cùng gia đình thôi nó rất đơn giản cái này ờ, mình mình có xay cái mà mình mình ninh nghiền à hay nào dạ à cái này cũng chín rồi em nhỉ cái này chưa còn lần thứ hai còn thế à đây đây lần đầu Ồ thế anh ăn cũng thấy chín chín rồi mà dạ, vâng à? Chị ta à? Ồ chắc vợ ngày xưa chịu khó lắm nhỉ vâng Vợ anh trai chắc chịu khó lắm nhỉ Mấy con 29 tuổi mà năm 10 con là thương thế Vâng Sau này mà lấy được anh nào mà tốt bụng thì quá tuyệt vời rồi Anh thương gia đình rồi Nó nuôi năm đứa nhỏ Trẻ mà Bếp kiềng Trước là trong này không có điện Cứ có ba anh chị Nếu mà có điện thì mình mua nồi cơm điện vào cho gia đình ngay để cắm nó dễ hơn người ta chỉ đun bằng cái bếp củi thôi Đấy. đây là con cháu rất là đông ở trong này em bạn bè đến tí nữa mình sẽ nấu cơm với gia đình làm ít cơm thôi lấy cái gạo của mình mua còn cái chỗ này thì là chỗ giường nằm của gia đình thôi ừ. Đấy, thì ba anh chị ngủ này không có màn nữa là mình vào mình mua thêm cái màn nữa không có gì ngô mà toàn ăn mèn mén mà cái mèn mén này gà vịt thì không có anh chị ạ ăn mình miếng ngô người ta đựng một cái này gạo ra mua đây nhớ cái sữa để cháu nhà gia đình sẽ làm bữa cơm nó đơn giản thôi cùng gia đình đứa cháu cháu này năm nay bao tuổi rồi không nói được tiếng uh, kinh à hả có đúng không đấy năm bao nhiêu tuổi phía thằng này thì đấy gì đâu à ngoài này là những nhà trời đang mưa nữa này không không ra lại không về được thôi sẽ phải ăn cơm gia đình à cái danh này cũng giọt mất rồi này hỏng rồi đây này ôi rồi ôi ôi ôi hỏng hết rồi nát hết rồi cái này nhà này mấy nước là hỏng hết rồi này mưa đúng là rột hết nhỉ à dưới kia còn nhìn đấy kìa nhìn thủng đấy kìa Ồ, thủng rột hết rồi Này thì không biết là kiểu gì đây Để làm căn nhà gỗ trong này cũng cũng, cũng gần 10 triệu một căn nhà Chắc là pro nữa Này là bò của cái nhà bên kia, nhà của anh bên kia Nhà chị này còn bé bé ti này thôi Từ cái vị trí này sang cái này Hẹp Cháu này sau này học lớp mấy rồi? Cô học mấy bao nhiêu tuổi rồi? hả bao nhiêu tuổi năm nay bao nhiêu tuổi không học không học à ôi ơi cứ bỏ học à thế sau này hôm ờ, nay bác vào đây bác dạy học mọi người đây nhá học a b c g d d nhá sau này đi học lớn lên nhá bác dạy nhá dạy chữ tiếng kinh tiếng phổ thông ấy để sau này mà các con biết biết chữ này biết đọc biết viết này đấy rồi sau này tương lai còn đi tìm được việc đấy đúng không có việc làm chứ nếu như không biết chữ thì mù văn hóa là mệt lắm Hồi xưa bác bác rốt như các cháu luôn Cứ ai ý không biết tiếng rồi đấy Học có biết gì đâu Hồi xưa viết này còn ngoáy này này vâng. Thế là bác ờ, cũng nghèo lắm Nhà gia đình cũng nghèo lắm Bác cứ cắm đầu và bác học thôi Học cái chữ của mẹ cứ dạy thôi Cũng chẳng có gì đâu ngày xưa ấy Thế là bác từ bé bé như các cháu Bác rất là thích đi học Cứ thấy mọi người đi học cặp sách này này Thế bác cứ chạy theo chạy theo thấy một người ở ngồi trong lớp là bác cứ ngồi đứng ngoài nghe xem là à mấy đứa học cái gì mong muốn được học đấy như các cháu sau này các bác sẽ dạy cố gắng nhá cố gắng học này các con thì cố gắng học đông anh em thì bên này sang nữa thì uh, cái là nhà mình đang bận làm cái miền miến đấy vì uh, à, mình uh, mới bảo cả bí thư chi bộ luôn bí thư chi bộ là em trai ấy là đây nhà chị dâu mình cái uh, món thịt lợn đơn giản thôi xào kho gừng cái gì thôi lưỡi này mình luộc lên thôi thịt mà răng mua vào ấy để à, tối ăn cơm với gia đình thôi thì à, gia đình đang, đang nấu mần mén cản cái mẹt mén mén rất là to Đấy. còn thì mấy đứa cháu ờ, đang ờ, ngồi ở đây ừ. à. Thấy cháu đã biết uh, nhóm bếp cho mẹ rồi đấy lấy củi nhóm bếp cho mẹ đấy mẹ thì làm mén mén nhà năm người đâm ra là làm cơm mì rang vâng chào anh nhá Có thư lên nó giúp cùng nữa đấy. À, đấy các con ngồi đấy thổi nhóm lửa cho mẹ nhờ để mẹ làm mén mén tối ăn à kia có con mèo kìa mèo to rất là to trên này động viên mấy đứa nó đi học Ví dụ những đứa chị mà biết tiếng này em ạ Biết tiếng này thì dạy Bảo dạy các em nó người lớp sau Lớp đi trước rồi dạy người lớp sau Để học cái chữ đầu tiên đấy Sau này các bác có vào đây còn biết nói chuyện không ờ, vào đây anh chẳng biết nói chuyện cái gì cái chipo ha này chipo hay này chỉ biết mỗi nảo máu thôi con gà này là tục cái à vâng ạ tục, ờ, tục cấy giống tiếng thái của anh vâng. thái của anh là tục cái ờ, con gà vâng ạ tục tết là con vịt vâng ừ. thế mình làm miền miến kia là mình cứ ủ lâu à như nào một lúc xong mới làm được đúng không thì được mấy bữa ăn được mấy bữa ừ. mình làm chỗ đấy làm nhiều thì hai bữa còn làm ít thì mỗi lần là làm một bữa ai à bởi vì à. bây giờ là mùa nóng rồi không thể ừ, để, để lâu. lâu được đúng không vâng ạ ừ. nó công công đoạn nó làm cũng mới vất vả nhỉ à. miền miến này ra Nhưng hôm nay ra cũng được nhìn thấy trực tiếp rồi đây người phụ nữ chị mới làm đấy trước là anh cũng không không biết công đoạn làm miền mén này như thế nào đâu chỉ được ăn thôi chứ không được ăn thì nhiều đi ờ, các nhà vùng cao mà ấy thì mình ăn rất là nhiều luôn Giang ăn nhiều thật nhưng mà chưa nhìn thấy công đoạn làm ấy thì cũng bao giờ sôi cái chó này này có sôi này vào mình sôi lên nên là nó chín thì mình sôi hai lần đúng không nhỉ em nhỉ ra dạ nhỉ hai lần ạ ừ. sôi hai lần thì mới được cái mình, mình, mình nấu cơm được ừ, đứa này cũng gầy lắm ngầm <laughs> ngầm chị em ngồi quay bếp này nó nhỏ tí tí xíu này nhà nhà nhà chắc có giá trị nhất một cái bàn này được quá một cái bàn giá trị là cái ghế đây có giá trị đứa này thì gầy quá gầy xương quá còi xương nữa còi xương à, bảo mẹ pha sữa nhá bác mua sữa rồi nhớ pha sữa nhá nhá chị pha cho em nhá chị gái gà lớn nhất đây gà lớn nhất đấy Ini nyetol. Chị cả sau này biết tiếng ờ, phổ thông này dạy các em <laughs> nhỉ Chị cả bị xeo à? Bị ngã à? Thế nào đấy? Cháu bị ngã à? Ồ. Đấy. Đây là món rau các anh chị Rau ở đây để bà con trồng được Rau này trồng được Tự trồng được đâm ra là ờ, Đỡ hơn Nha con nhỏ Hả à? Rau mẹ trồng đúng không? Dạ, trồng nhà đấy. Cái này rau trồng đúng không? Rau trồng ạ. À. Ờ, thế ngon mà. Dạ. Để rất là sạch. Đấy, đang bắt đầu luộc thịt thôi. Làm thịt nó luộc nó đơn giản thôi. Chẳng có gì à, nó cao sang đâu. Thì có các anh chị. Năm đứa chỉ thích quây quần với mẹ thôi nhỉ. Chúng mẹ nồi bếp này đâu. Con mèo cũng rất là ngoan luôn này. Con đấy rất là ngoan này. Yeah. <laughs> rất là dễ thương nhà của mẹ mua cho rất dễ thương ở đậu bếp bên này mình sẽ gầy ra thêm sôi thêm cái, cái men mén trong gia đình Đấy. bà bà bà các con nữa chung là nhà cái giường mấy đứa trẻ không có giường kia bây giờ thì à, em ấy đang phải sới ra sới ra lại đổ ra kia tiếp tục à, làm thì cái món mềm mén đấy bác là bỏ ra cái ấu à, xúc ra đấy đồng nhựa là người ta làm này là làm ăn cả cả tuần luôn để làm ăn cả tuần luôn có thể là không để nhiều thì được một tuần không thì được hai ngày là hết rồi Đấy, bà con cho nên người ta chỉ ăn gọi mén mén thì mình gọi là ngô ấy cái ngô bà con trồng được nó mình xay ra ấy mình làm như này gọi là mèn mén cái tiếng à, kinh gọi là mèn mén Đấy, còn bà con tiếng tiếng mình gọi là gì nhỉ mỏng mông mỏng mông à mỏng mông là gạo của người hơ mông Đấy, màu là tiếng tày với đấy ấy à, dạ. thế các con ấy sau này lớn lên là có giúp mẹ làm này không chắc phải giúp đấy nhỉ Vâng. Giúp mẹ thương mẹ giúp mẹ nhá. Bây giờ chưa biết làm. Ừ. Chỉ biết nhóm nhóm củ thế này. Ờ nhưng mà cứ nhìn mẹ làm như thế nào ấy mình học mà. Vâng. Cứ đấy nhìn mẹ làm à mẹ làm cái này xong mẹ đưa nước này. Mẹ cho con này vào mẹ cho kia thế mình cứ làm theo thôi. Vâng. Đấy. Đi đó là cho tôi đi hả? Ờ, tao tôi sao? à, mỏng mông mỏng mông là tiếng hương mông còn tiếng ờ, phổ thông mình sẽ gọi là mèn mén phía bên ờ, cạnh cái ờ, miền mén nấu thì là cái canh rau nhá vâng chỉ rau thì rau ở trên bà con đó. rau rau cải cải rất ngon con thích ăn rau cải không ừ? con thích rau cải của mẹ nấu không mấy đứa ăn, rau cải mẹ nấu nhỉ hôm nay mẹ nấu rau cải nhá sau khi mà em ờ, đã nấu cơm xong ấy thì ờ, cả gia đình sẽ ăn cơm đang sẽ ăn cơm với gia đình thì có chẳng có gì đâu Đúng bác ờ, anh chị tất cả mọi người có thể xem đấy này đấy là nấu mèn mén đấy như em mới vừa nấu mèn mén xong rồi hay là cái canh này thì à, nấu canh à, rau cải trong gia đình trong rau cải mà gia đình trồng được thì cả năm đứa đây cả gia đình này sẽ ngồi quây quần ăn cơm à, đây là đứa cả này đứa cả trong gia đình này à, <laughs> đúng không Đấy, đứa này là đứa thứ hai này thứ hai thứ ba này đứa thứ tư này đứa thứ năm này đầy đủ hết rồi nha yeah đấy còn nữ út thì uh, ờ, đang nói là bị khỏi xương này này nó thiếu sữa đấy. mẹ phải có cho con bú nữa cơ thấy con sới đi, con sới cơm ra đi Con sới múc cơm ra cho mẹ đi à. Cho mọi người ăn cơm Đi Kia gái ta đi rồi kia Con sới đi, con thìa sới đi Không biết sới à? Có chết rồi Không để, để bác sới được quá không có tiền mà con sới đây mà con con sới cho bát này này bát của các con đây này đây đấy con con con sới ra cho các em đi chị cả lớn sới đi sới cho cho các em đi sới ở bát cho các em đi cô cứ lấy tiền này múc ăn đâu à không sới ở bát à Ôi ôi, các con này Con phải múc vào bát con này này Các con tập ăn vào bát đi Cái đó của các con như này thì sau này thì mẹ khổ lắm mẹ vất vả đã vất vả cả ngày rồi nuôi năm đứa rồi Đấy, thứ nhất là không được đi học này, chỉ có anh chị tất cả mọi người không đi học đấy các cháu không đi học bây giờ để mà dạy bảo thì nó rất là khó với lại là mọi người cũng không biết tiếng nữa trong này mà giang mà vào đây để đi dạy học thì chắc là phải mất cả cả đời mất bác vào đây bác dạy các cháu là mất cả đời bác để dạy cho các cháu biết tiếng kinh để sao các cháu còn đi học đi học còn biết đấy Đấy. cho bác mình cái thìa nào Bác ăn cơm với mọi người nào Cái thìa đấy Chết rồi Hỏng rồi Học lớp 3, lớp 4 rồi mà không chịu nói tiếng kinh đi Cứ nói tiếng hơm mông thôi Tiếng hơm mông, tiếng mẹ đẻ rồi Các con không phải nói nữa, không phải học nữa Cũng biết rồi không mà khác mà các con này cứ nói tiếng hâm mông thì bác thì bác chịu rồi chi câu rồi có lẽ là giang à, xin mời quý cô bác anh chị và tất cả mọi người là cùng ăn cơm với gia đình à, nhà em đấy nhá đây cả năm người là ăn cơm rồi miếng cơm mình chẳng có gì đâu một cái thịt mà giang mua vào này thôi rau của gia đình là ăn mèn mén này thôi Giang này cũng thích ăn mèn mén và bản thân Giang là đi ăn mèn mén với rau phải đi đến các hộ gia đình rồi. À? lên đây à, quý cô bác anh chị tất cả mọi người có hiểu được cái hoàn cảnh sống ở trên này bà con như này đấy rằng rất là mong muốn là đứa cháu này lớn lên này Nhà hai nó phải chịu khó nói tiếng kinh vì toàn người hâm mông ở đây không tiếp xúc với người kinh nên ngại không biết thế nào để mà có thể là nói chuyện với mọi người các cháu để các cháu hiểu để phân tích cho các cháu biết đấy nên là thực sự bữa cơm như này thì là Giang phải nói là cảm ơn Thì có bác anh chị tất cả Mọi người cũng Mạnh Thường Quân là luôn luôn theo dõi, ủng hộ và đồng hành với Giang ấy Đấy, đây là miền mén Đấy là em nó làm À, con ăn bát riêng đấy ừ, được Đúng rồi Ừ, nó chỉ bảo đây bát của em ăn đi mọi người ăn đi ngon có ăn khỏe lắm nhá ngon không cơm mẹ nấu có ngon không cơm <laughs> mẹ nấu ngon nhỉ đấy, mẹ con khéo tay đấy mà vừa nấu được mèn mén này vừa nuôi các con này mẹ vất vả cả ngày ừ. có lẽ là <clears throat> bữa tối của gia đình thì Giang xin để cho năm mẹ con với lại à, mọi người là ăn cơm nó tự nhiên đấy thì Giang xin à, kết thúc cái video của Giang ngày hôm nay ở đây hẹn quý cô bác anh chị và tất cả mọi người ở những cái à, video tiếp theo mà đến à, gia đình và những hoàn cảnh khác Giang sẽ tiếp tục vào gia đình để à, mua cái gì mà nó thiếu và các anh chị hay các mạnh thường quân cũng đã dặn Giang sắm gia đình đấy nhất là cái đứa út nó còi xương rồi, đấy không có sữa mẹ này không có sữa đâu con Khởi Giang à, xin kết thúc cái video của Giang đây nhá Xin hẹn với các bạn anh chị ở những cái video tiếp theo Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại Ăn đi các con ăn đi nhá Ăn nhiều vào nhá Ăn nhiều vào sau này mới lớn được mới à, giúp mẹ làm nương làm giấy được